Ờ, có một cái kèo hòa à, tài 2 ở trận Qatar với Ecuador này tiếp đó là ngày hôm qua là chúng ta bú khá là nhiều kèo đúng không à, ờ, 5 kèo trên tổng số 8 kèo mình lên cho anh em và chỉ thua nửa tiền đúng cái mã kèo Mỹ chấp xứ ờ, uh, xứ Wales 0.25 thôi còn lại thì chỉ có hòa và ăn ở trận đấu giữa Anh thì anh em chúng ta bú full 4 kèo à, Anh cả trận uh, tài cả trận rồi là Anh hiệp 1 cũng như là cái kèo thẻ Iran chấp 0.75 Anh. Đó. Và tiếp đó là trận đấu giữa Hà Lan với Senegal thì anh em chúng ta mình có đẩy cho anh em đó là Hà Lan chấp 0.5 cũng như là tài 2 ở uh, những cái phút cuối của uh, hiệp 1 anh em nhé khi mà kèo kèo chấp nó hạ xuống thì mình uh, mới bắt đầu đẩy cho anh em để anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư hơn và tiếp đó à, trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales thì anh em chúng ta lại hòa kèo tài 2 à, mất à, con nửa kèo Mỹ thôi Nói là ngày hôm qua chúng ta cũng đã rực rỡ với những má kèo mà mình đã lên cho anh em rồi à, Một lần nữa thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là anh em trên kênh Ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng cũng như là có lợi nhuận của hai cái ngày đầu tiên uh, của World Cup Và tiếp tục ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những cái má kèo mình sẽ gợi ý cho anh em tiếp này uh, à, 23 bỏ qua ngày hôm nay ngày hôm qua ba trận đấu đúng không bốn trận đấu thì mình cũng đã lên cho anh em trận đấu giữa Argentina và Ả Rập rồi Còn những trận đấu sau thì uh, chắc là mình sẽ đẩy kèo sau đi Chúng ta sẽ đến với những trận đấu của ngày mai Dạng sáng ngày mai, trận đấu sớm nhất của ngày mai đó là trận đấu giữa Pháp và Úc à, mình nghĩ rằng một trận đấu à, mình nghĩ rằng là trận đấu của pháp và úc ấy thì uh, chắc là sẽ khá là dễ dàng đối với pháp thôi khi mà uh, một đội bóng đương kim vô địch uh, world cup cũng như là một đội bóng đến từ châu á sự chênh lệch thì uh, khá là rõ ràng rồi uh, chưa kể rằng là phong độ mới đây của pháp cũng là khá là tốt với những uh, tiền đạo cũng như là hàng tiền vệ cũng đang thi đấu tốt ở các mặt như là ở ừ, cả uh, cấp câu lạc bộ cũng như là quốc gia anh em nhá và chúng ta sẽ đến một trận đấu khác mình sẽ làm cho anh em trận đấu đó là trận đấu giữa Đức và Nhật Bản trận đấu của Nhật Bản nào <clears throat> đến với những người anh em chúng ta thật sự mà nói thì uh, tất cả những đội bóng đến từ châu Á thì luôn luôn được đánh giá thấp hơn so với uh, uh, những nền bóng đá ở thế giới thôi và tất nhiên là Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ anh em chưa kể rằng Nhật Bản năm nay họ lại thi đấu cũng như là có hai cái cựa khá là to đến từ châu Âu đó là Đức và Tây Ban Nha hiện tại kèo chấp đang là Đức chấp 1.25 à, ờ, trước khi vòng uh, chung kết World Cup diễn ra thì uh, Đức à, mất đi đó là Marcon Roy cũng như là Timo Werner đúng không? À, tuy nhiên thì ờ, thật sự mà nói thì đối với đội hình hiện tại của Đức ấy thì mình nghĩ thiếu vắng à, Timo Werner cũng như là Marcon Roy thì cũng không à, ảnh hưởng quá nhiều đâu khi mà à, ờ, Marcon Roy thì à, trong mùa rồi anh chấn thương khá là nhiều và cũng ít thi đấu. Thứ hai nữa là Timo Werner à, thật sự mà nói thì à, Timo Werner là có tiếng nhưng mà không có miếng anh em ạ uh, khi nào cũng uh, uh, đá ở Đức đúng không đá ở Đức đá với uh, đá cho Albi Leipzig thì được ca ngợi khá là hay uh, đá tốt là một tay săn bàn uh, gọi là uh, có thể uh, so sánh với Lewandowski khi mà đá với uh, khi đầu quân cho khi đang còn đầu quân cho Bayern Munich đúng không Tuy nhiên thì khi đến Chelsea thì chúng ta cũng đã thấy được rồi cái màn thể hiện của Vino Werner và chưa kể rằng là khi mà Timo Werner quay trở lại với RB Leipzig thì uh, nó cũng không khác biệt nhau là mấy đâu. Quay trở lại vấn đề chính của chúng ta đi. Kèo chấp của Đức đang là 1.25, chấp Nhật Bản và trên dưới cả trận đang là ở mức 3 hòa, tài góc là 9.5. Trận đấu này thì uh, kèo chấp 1.25 ấy. Kèo chấp 1.25 à, mình không đánh giá cao cái kèo chấp này đúng không à, khi mà lịch sử đã cho thấy rằng là Đức đối đầu với các đội bóng ở uh, uh, khu vực châu Á của chúng ta như là Hàn Quốc, Nhật Bản thì có một uh, cái lịch sử đối đầu không được tốt uh, vào World Cup 2018 thì uh, Đức để thua Hàn Quốc và bị Hàn Quốc uh, kéo tay loại ra khỏi vòng uh, chung kết cúp uh, World Cup 2018 rồi đấy vì vậy nên là chúng ta cũng không thể nào mà đánh giá thấp Nhật Bản hay là Hàn Quốc trong uh, vòng chung kết World Cup năm nay anh em nhá kể cả như là uh, hai World Cup 2018 Nhật Bản đá với Bỉ cũng vậy dẫn trước hay không tuy nhiên thì tất nhiên rồi so với, về vấn đề thể lực thì ờ, không thể nào mà so sánh được với các cầu thủ châu Âu vì vậy mà họ đã thua ngược lại với tỷ số 3-2 tuy nhiên đó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho anh em nếu như anh em nào mà uh, có đặt niềm tin quá lớn vào Đức trong uh, buổi tối ngày mai anh em nhá đấy bỏ qua kèo chấp đi mình sẽ không lưu ý đến cái kèo chấp này mà mình sẽ đến với cái kèo tài ba ở trên dưới ba sẽ là một mức kèo uh, khá là hợp lý để anh em chúng ta đầu tư cả Nhật cũng như là Đức uh, cũng là những cái đội bóng mà có bây giờ hiện tại đang có một uh, những cái cặp tiền đạo khá là uh, hay cũng như là có hàng công cũng phải gọi là khá là tốt rồi Nhật Bản thì có Minamino uh, và Kubo đúng không tuy nhiên thì đẳng cấp thì tất nhiên là không thể nào mà có thể so sánh bằng những cầu thủ ở Đức được <clears throat> đó nói gì thì nói uh, Nhật Bản cũng là một đội bóng họ biết cách để có thể ghi bàn vào các đội bóng lớn vì vậy nên là mình nghĩ rằng cái kèo tài 3 cũng sẽ là một cái kèo tài hợp lý để cho anh em chúng ta đầu tư trong trận đấu này cũng như là những cái mã kèo đó là chấp góc của Đức anh em nhá chú ý những cái mã kèo chấp góc của Đức à, trên dưới cả trận à, kèo tài góc thì mình không chú ý đâu kèo tài góc thì mình nghĩ là mình à, không chúng ta không nên đầu tư ngay từ đầu và xét một chút về à, cái phong độ đi cái phong độ à, của cả Đức và Nhật Bản uh, ngày vừa qua đúng không và những cái trận uh, giao hữu trước vòng chung kết World Cup thì Nhật Bản họ cũng có một phong độ gọi là khá là ổn định không phải đến nỗi là tồi cả Đức Đức cũng vậy tuy nhiên thì mình đánh giá rằng uh, phong độ của hai đội bóng này cũng là ngang nhau thôi khi mà ba trận đấu gần đây nhất đi tính ba trận đấu gần đây nhất thì họ cũng có một thắng một hòa và một thua đấy đây vì vậy nên là mình theo nhận định của mình thì mình cũng nói rồi đó là anh em chúng ta không nên quá đặt niềm tin vào cái kèo chấp và cũng như là đi đức trong cái trận đấu này anh em nhá rồi mình sẽ nốt lại cho anh em của ma kèo thôi đó là ma kèo tài 3 tất nhiên là trận đấu bây giờ còn rất nhiều thời gian diễn ra cơ và cũng có rất nhiều ở ờ, những cái ma kèo khác ở những trận đấu khác nữa thì anh em nào muốn